Nghề trồng hoa Tết của Việt Nam là một nghề khá đặc thù vì công sức cả một năm trời trồng trọt, chăm bón nhưng lại chỉ thu hoạch trong mấy ngày Tết và sẽ kết thúc trước tối giao thừa mỗi năm. Vì vậy, hầu như chủ vựa hoa nào cũng sẽ có hàng tồn trong ngày cuối cùng, chỉ là tồn nhiều hay ít. Những năm gần đây, có không ít người bán hoa Tết đập nát những chậu hoa vô tội do ế ẩm không bán được. Nhiều người trong số họ khi được hỏi lý giải rằng nếu không đập nát những chậu hoa này thì người mua sẽ có thói quen canh hoa ế để lấy về chưng Tết mà không có bỏ tiền ra mua, đập để tạo thói quen mua hoa. Lối suy nghĩ này quả là kỳ lạ. Hình ảnh bài báo trên trang AFA. Nhận xét về những hình ảnh không đẹp trong ngày cuối năm như thế, nhà báo Nguyễn Ngọc Già nói với AFA rằng về việc đập hoa, theo quan điểm cá nhân của tôi đó là tài sản của người ta, thì người ta có quyền đập, có quyền cho hay làm gì tùy ý. Tuy nhiên, họ không có quyền đổ lỗi cho khách hàng. Tôi chưa thấy nhà sản xuất nào lại dám đổ lỗi cho khách như vậy. Tôi cho đây là cái văn hóa xuất phát từ nền kinh tế phi thị trường, tức họ bán cái họ có chứ không quan tâm đến nhu cầu của người tiêu dùng. Nói về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho biết. Nó có nhiều nguyên nhân, nhưng theo tôi, nguyên nhân quan trọng nhất là trách nhiệm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Với tư cách là quản trị quốc gia, Họ không có một kế hoạch nào hay dự báo về thị trường cho người nông dân nói chung, người trồng hoa bán hoa nói riêng. Một ý kiến bình luận trên tờ VN Express cho rằng một hình ảnh rất không đẹp, thiết nghĩ những người này sang năm đừng nên bán hoa kiển. Một số người khác cho rằng đó là hành động phản cảm, thậm chí vô văn hóa của tiểu thương, trong đó có cả nhà vườn. Hoặc một số bình luận nặng hơn cho rằng hành động đó là vô lễ với khách hàng nhân tố quan trọng trong bất cứ ngành nghề kinh doanh nào. Hành động đập nát hoa, cắt hết cành hoặc đập bể chậu hoa, gốc đào vào chiều 30 Tết của những người bán hoa nhận không ít bình luận không thể chấp nhận được của nhiều người. Hình ảnh những chậu hoa bị đập bỏ, không chỉ đối với thị trường hoa Tết mà còn đối với nhiều loại nông sản khác. Người nông dân đầu tư tiền, của và công sức hàng năm trời nhưng thiếu đầu ra nên không tiêu thụ được khiến cuộc sống của họ điêu đứng Người nông dân chỉ biết tự than thân trách phận và cầu xin cộng đồng giải cứu. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là lỗi của các hiệp hội nghề nghiệp và chính quyền. Họ không vào cuộc, không tìm đầu ra cho thị trường. Họ để mặc cho người nông dân tự loay hoay một mình. AFA dẫn lời luật sư Phạm Công Úc chia sẻ một góc nhìn khác của ông về câu chuyện đập phá hoa trên. Khi ông cho rằng những người đập phá hoa là thương lái chứ không phải là nông dân. Mà thương lái, theo ông, thì họ chỉ biết lợi nhuận. Ông nói, thương lái họ muốn giữ cái giá cho năm sau để tránh chuyện mọi người chờ đến giờ vàng để mua rẻ, cho nên họ đập bỏ. Nhưng tôi khẳng định đó không phải là nông dân mà là thương lái. Họ làm vậy thì nó phản cảm, tội nghiệp cho cả mấy người dọn vệ sinh. Nhưng nếu họ bán không hết thì họ có thể cho hoặc trở về vì trước đó lúc bán giá cao họ đã có lời rồi. Nhiều người cho rằng hành động chặt cành đập nát hoa của những tiểu thương là tấm gương phản chiếu một xã hội không có lòng nhân ái, một xã hội xuống cấp về đạo đức. Một khi kinh doanh, tiểu thương phải chấp nhận rủi ro nếu không giỏi tính toán. Không thể đổ tại khách hàng trả giá rẻ mà trút giận lên những cành hoa như thế. Trả lời AFA, bác sĩ Đinh Đức Long cho rằng hành động của các tiểu thương thể hiện tính cách xấu của một số người Việt hiện nay.